Đây, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhá đây là mình đang hiện tại đang đứng với cháu Hoa cháu Hoa chào mọi người đi cháu chào các cô cháu chào các cô đấy cháu Hoa là bây giờ tiếp xúc tiếng kinh với Giang là cũng rất là tốt rồi thì hôm nay Giang vào để xem tay của cháu Hoa ấy, thì ờ, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé À, ờ, xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay Như uh, tuần trước mà Giang có à, nói với uh, Quý Mạnh Thường Quân cũng là tất cả mọi người và nhà cháu Hoa để cánh tay để uh, đi um, đưa cháu đi viện thì gia đình đã không quyết định đưa cháu đi viện thì Giang cũng rất là buồn Và Quý Mạnh Thường Quân cũng như tất cả mọi người, có bạn anh chị là xem cái video ấy thì uh, mọi người cũng biết rồi Thì Giang hôm nay lại tiếp tục vào xem tình hình cháu Hoa tay đã đỡ chưa Thì uh, Giang sẽ đi với anh Páo là anh trưởng thôn ở đây và trong thời gian tới thì à, mình sẽ vào là phát à, gạo cũng như là mì tôm à, cho cái thôn hai sùng máng này cho anh báo này để cứu đói bà con trong mùa giáp hạt này rất là khó khăn đấy thì không biết là hôm nay là bố cháu hoa với cháu hoa có ở nhà hay không thì giờ mình với anh báo vào để hỏi thăm xem uh, tình hình tay của cháu hoa như nào để cập nhật cho quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là cùng theo dõi nhé mình vào thì mình có mua kẹo cho các cháu thì uh, chỉ có cái kẹo thôi Đấy. còn cái uh, trước mà Giang đã nói là cái số tiền thừa của cháu Hoa thì mình sẽ mang đi ủng hộ gia đình khác nhưng không phải là ủng hộ gia đình khác mà Giang vẫn quan tâm đến cháu Hoa nhưng mà Giang thật sự là không có thời gian đấy đi lại rất là nhiều thứ nhất là đi phát gạo rồi, rồi ờ, đi vào cái thôn uh, hạc cá đấy đấy cũng phát gạo hai ba đợt ở đấy rồi là Giang phải sang nhà chú vàng say nữa để gửi số quà của các cô ở thành phố Hồ Chí Minh này với uh, cô ở bên uh, dưới Hà Nội California California đấy nên là Giang rất là bận thì tranh thủ có thời gian để ờ, đi uh, hỏi thăm mọi người thôi thì hôm nào thì Giang sẽ vào phát cái số gạo để giúp bà con lúc này thì Giang sẽ vào cùng anh Báo là trưởng thôn đây thì anh sẽ giúp Giang là lập danh sách những hộ nào khó khăn và nhận cái số gạo cũng như là các mạnh thường quân đã trao cho Giang hộ gia đình nào thì Giang đi đâu phải có cán bộ thôn đó để giúp Giang quá trình mà mình đi phát gạo ấy. Hôm nay mình sẽ vào thăm cháu Hoa xem tình hình tay cháu nó thế nào liệu là có vấn đề gì không nếu có vấn đề xảy ra là Giang vẫn chạy chữa cho cháu Giang không lấy số tiền đấy Đấy mà chay cháu nó ổn nó định rồi mà nó tốt rồi thì cũng rất là, là vui mừng anh em rất là vui mừng ai già nhìn cái à ờ, cháu hoa chào bác nhá không nghỉ chưa bác trồng thịt thuốc vâng. à thuốc à thuốc Thuốc thì cháu chưa hỏi được bác ạ Dạ Cháu chưa hỏi được <laughs> Đây thì vào không biết là cháu Hoa có nhà không hay là vào Xem tình hình tay của cháu này à, Đi vắng rồi à? à, Lương hết à Khó khăn nhỉ Có, có số điện thoại không anh có số Đấy, vào đến đây thì hai anh em lại ờ, lúc điện cho anh Báo thì Báo cũng không, không rõ là gia đình có nhà không đấy Mình vẫn vào để xem tay cháu thế nào Hiện tại thì gia đình không có ảnh nhà đóng cửa hết Đợi anh Báo trưởng thôn anh liên lạc với gia đình xem có là không hiện tại đang ở đâu ấy. Để Giang với anh Báo xem tay cháu Hoa như thế nào Đấy con chó này cũng bị chân bị làm sao này anh nhỉ à? Được. À. Không, nó thôi dạng là chó luôn ấy. À thế à? Vâng. À. Cái này máy là máy gì đây nhỉ nhỉ? Máy nghiền bột. Ấy. À nghiền bột à? Nghiền ngô. À nghiền ngô. À nghiền ngô ra để ra ăn, làm mèn mén ăn đấy. Ừ. Kia đã nuôi được chút bột câu. Rồi. Đây, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé, đây là mình đang hiện tại đang đứng với cháu Hoa cháu Hoa chào mọi người đi cháu chào các cô cháu chào các cô đấy cháu Hoa là bây giờ tiếp xúc tiếng kinh với Giang là cũng rất là tốt rồi thì hôm nay Giang vào để xem tay của cháu Hoa ấy, thì ờ, quý cô bác anh chị tất cả mọi người nhé tay của cháu đã đỡ rồi thật sự là mình rất là cảm ơn à, các quý cô bác anh chị tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã quan tâm đến cháu cũng như là trong quá trình mà Giang đi giúp bà con đấy đây quý cô bác chị có thể nhìn thấy là cái tay của cháu hoa đây hôm nay thì mình à, với anh báo vừa đi tìm à, cháu hoa về bố cháu hoa đây thì cho quý cô bác xem là tay của cháu đã khô rồi và nó không sưng như đợt trước nữa đâu đây nó khô bắt đầu là đấy là Giang cũng bảo là bố cháu là sẽ đi mua thuốc kháng sinh này với lại là rửa bằng nước muối rất là tốt là cháu cũng bọc phương nam mình nghĩ là cái này cũng phải nói là trời phù hộ độ trì cho cháu tất cả mọi thứ là là không không bị sao nữa rồi thì ra hôm nay vào chủ yếu là để thăm cháu Hoa cũng như là đưa thông tin khi có bác anh chị và tất cả mọi người biết về tình hình cháu Hoa hiện tại là đã tốt rồi nên là quý cô bác anh chị là tất cả mọi người có quan tâm đến cháu thì cứ yên tâm trong thời gian tới thì Giang cũng sẽ vào đây cùng anh Táo để phát quà cái gạo của Mạnh Thường Quân số tiền mà đã gửi cho Giang ấy và đây phát những cái hộ gia đình khó khăn trong này thì Giang phải à, nhờ anh Báo là bí thư uh, trưởng thôn trong này anh cũng rất là nhiệt tình trong quá trình mà đi giúp Giang và giúp đồng bào bà con này con vào trong nhà đi ngồi nói chuyện mọi người đây thì uh, đấy hôm nay đi uh, thì lại phải làm phiền anh Báo nữa rất là nhiều việc mà anh ai cũng phải bận gia đình nên là khi mà vào đến đây thì thấy bố con ở nhà hai anh em cũng phải đi gọi hai bố con về nữa thì à, tình hình là thấy tay của cháu cũng à, đỡ khả quan hơn trước Giang rất là mừng Thế là may thì cháu không biết là đi phẫu thuật hay là như sau này đã có như thế nào thì bản thân Giang cũng rất là áy náy nhưng mà được thấy ngày hôm nay thì các mạnh thường quân cũng như là quý bác anh chị đã xem được thì à, đấy là cũng mừng cho cháu đúng không? Động viên cháu sau này là thứ hai này con đi học nhỉ? Dạ. Ờ đấy. Ừ. Thứ hai này là con đi học rồi thì nếu mà đỡ tay ấy thì à, mình sẽ viết dần dần nếu như bảo cô ấy bảo con là chưa viết được thì có thể là con nghỉ thêm một tuần nữa cái này một tháng là khoảng một tháng là nó bong đấy anh ạ ừ, một tháng nữa là ok đấy đấy nhưng mà chú sẽ vào thăm à, là vào phát quà ở đây xong là chú sẽ dẫn con đi mua bộ quần áo này mua giày này mua khăn mặt đầy đủ của con gái và mua một con gấu bông nếu mà con thích đấy có nhiều người hỏi uh, Giang là có anh gì anh ấy nhắn tin cho Giang và quan tâm cháu Hoa nhưng được con là bỏ rơi tại vì uh, thật sự là Giang đi gia đình khác cũng chưa vào thăm cháu được ấy chứ Giang không bỏ rơi đâu đây là quý cô bác anh chị mà có xem được cái anh gì mà anh có số điện thoại anh à, võ minh ngày xưa đấy thế giang cũng không phải là giận anh ấy đâu nhưng mà thấy anh ấy cứ nhắn tin mà thương mà không vào thăm mà không không tìm hiểu rồi ừ, đấy mà giang vẫn quan tâm giang vẫn vào nhưng phải có thời gian thời gian vừa qua giang đi phát gạo ờ, quý cô bạn anh chị có thể xem được đấy thì cùng bí thư anh ờ, em già này rồi là đi vào thôn phiêng bung ờ, cùng em già ở thôn phiêng bung để đi phát gạo rồi để sang thôn uh, chuẩn uh, sủng trà nữa đấy mấy hôm ngày mai ngày kia thì lại phải vào chỗ thôn sủng máng này nữa này để phát gạo ở trong này nữa đấy xong là gia đình năm mẹ con sáu mẹ con đó giang cũng phải ấy nhận tiền của cô bạn anh chị rồi mà cũng chưa biết là làm nhà là thời gian nào thì thời gian này đang mưa chạy rất là nhiều gia đình luôn đấy tôi anh cảm ơn anh chú uống nước nhá anh uống nước đi nhỉ uống nước chè thôi thế, thế con ngủ là còn thấy đau nữa không tối ngủ còn đau không ừ. không không đau nữa đúng không không không sưng không đau nữa nhỉ ừ. nhưng mà cố gắng là rửa bằng nước muối nước muối là tốt nhất để thứ nhất là nó không nhiễm trùng đấy và hai là con đừng đừng động vào cái ờ, cái phân này cái phân bò phân trâu ấy con đừng động vào đấy là nó rất là nguy hiểm phải giữ cái tay nó sạch thì nó rất khỏi nhanh ngày xưa đây chú này ngày xưa giang cũng bị như cháu hoa này cụt ngón tay nhưng mà thực tế bây giờ tay của giang là nó đỡ chỉ lúc là nhỏ mà giang có băm cái cái dao lợn ấy cho mẹ ấy, vô tình dao mình bập một phát là cái ừ. ngón tay này là mất đi như cháu hoa luôn tuy nhiên bây giờ nó khỏi đấy, móng tay nó lại trồi lên như bình thường rồi đấy Giang thấy cháu Hoa như này là Giang cũng thật sự là rất là vui mừng Cũng như là quý cô bác anh chị mà xem được Thì là cũng uh, cầu mong cho cháu Hoa là khỏi cái tay nhanh Sau này cháu còn uh, đi học nữa Thứ hai cháu phải đi học rồi thì Lên lớp thì uh, cứ bảo cô giáo thôi Bảo con chưa viết được tay còn đau Có thể là xin nghỉ một tuần mình lên ngồi nghe thôi Nhờ nghe giảng thôi nghe giảng các cô dạy thôi xong là mình đừng viết viết sợ nó đau tay mình động nó nặng thì sợ nó lại bung mủ ấy mà nó đang khô vào rồi ấy thế nó rất là nguy hiểm hôm nào thì à, giang sẽ vào đây phát xong quà thì giang sẽ đưa trong hoa ra chợ thành phố à quên thị trấn mèo vạc đấy để cho cháu thích chọn quần áo nào cháu thích dạ. mua cái gì và cần cái gì thì à, giang cho cháu quyền lựa chọn đó ở trong nhà thì ờ, nếu mà có thiếu cái gì thì giang sẽ bỏ tiền cá nhân ra mua cho gia đình đấy coi như là cái tiền đấy Giang uh, bỏ ra để cho quý cô bác anh chị cả người cũng như là anh Minh đã nói hôm trước ấy Giang thật sự là không phải là không quan tâm mà thật sự đấy đi phải có cán bộ đi đến đâu phải có cán bộ chứ không đi một mình là Giang Giang đi là, là tự phát lúc mọi người lại nghĩ Giang lấy tiền của mạnh thường quân rồi đi ăn uống cá nhân tiêu đấy tiền mua gà hay là cái gì vào đây ăn cùng mọi người thì giang đi làm giang phải bỏ tiền riêng nha để mời một người chứ còn tiền cá nhân ờ, của giang chứ còn tiền mạnh thường quân thì giang vẫn gửi đến gia đình nào gia đình ai mà cô chú chú bác ủng hộ đấy thì, thì giang sẽ xuống tận nhà gửi và là có một cháu bé ở dưới này hôm táo nhỉ cái bị mà mắt đấy thì anh báo là cũng đi khám bảo một lần nữa đây là do cái bẩm sinh nên là không không không đi không gọi là không chữa được luôn đấy chỉ có các cô các chị ở bên North Carolina đấy là một chị ở bên uh, uh, ở bên, uh, bên Canada à, có cô bảy bảy cô đó à, có Facebook của Giang đó là có gửi cho Giang một chút để xuống uh, mua sữa cho uh, cái uh, đứa cháu uh, bị uh, nó nó bị mắt đấy, anh ạ vâng. thì có cháu gửi cho em mấy trăm ấy thì xuống gửi ừ. cho cháu ấy là tí nên nếu mà anh cầm hộ được thì càng tốt cầm gửi cho đứa nếu có nhau gửi qua trực tiếp cho bố à, à, bố mẹ có nhau không nhỉ không nó quê rồi đang làm nhau trên này à đấy là có về đâu có bây giờ lúc này à, mà lúc anh em mình đi qua cũng qua đường đấy luôn à đấy à, à có, có gì đấy tí anh em mình đi qua là ấy gửi cho luôn nhỉ vâng. đấy thì uh, tí nữa mình với anh báo sẽ lên đấy gửi cho uh, đứa trẻ À, mà bị mù một bên mắt đây này mà hôm Giang có nhận được tiền của các cô đó thì các cô bảo là tùy Giang thì vì được không không đi khám không chữa thì nếu mà đi chữa thì, thì mình cũng ấy rồi các cô bảo thôi thì à, tùy con thì con bảo Giang sẽ xuống gửi cho gia đình một chút để có thể mua sữa động viên cháu nó đấy số tiền khác thì Giang sẽ đi đến ủng hộ gia đình nó còn nhiều hoàn cảnh nữa cơ còn cái hoàn cảnh mà hôm nay Giang vào thăm thì có ba anh em ruột là một cô cha mẹ ở nuôi nhau phải nói được cả mấy 16 tuổi thôi. đấy phải Giang nhìn vào rất là thương luôn rồi có lẽ là anh em mình đi lên đấy nhỉ đấy để biết tình hình cháu hoa như này nhá con cố gắng nhá cố gắng à, ấy nhá giữ gìn sức khỏe nhá hôm nào chú này vào vào tiếp để thăm bố con rồi là chú mua con gà chứ gì vào ăn cơm gia đình để ăn mèn mén thôi chú thích ăn mèn mén là gà chứ là chú không thích ăn đâu chú thích ăn rau đâu cơ đấy nếu nào thì chú vào thì nấu men mén cho chú ăn nhá ừ. ấy tay thì vâng là bắt đầu là khô quỷ là nó bong vẩy ra dần rồi đấy nó đỡ trước nếu đi phẫu thuật ngày trước mà đấy là nó mất cái cái một đốt này đi thì không biết lúc đấy là giang lại còn mang tội nhiều hơn nữa không, không biết làm thế nào và bây giờ thì Giang ờ, sẽ lên trên đó để kết hợp với Pháp gửi một số tiền cô chú bên uh, North Carolina cũng như là các cô ở bên Canada Canada có 7 cô đã cô gửi cho Giang ấy. thì à, Giang sẽ gửi cho gia đình là một chút để mua sữa cho các cháu ở kia thì uh, có lẽ là Giang xin uh, kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây có lẽ là sẽ hẹn quý cô bác ở những video mà tiếp theo thì nếu mình sẽ lên trên đó thì mình sẽ gửi cho quà một chút nữa là mình sẽ xin phép về rồi, khả năng cháu về đây chú nhá. Dạ. Hôm nào cháu vào sau. Ừ. Thế ừ, hôm nào ờ, cháu với anh Báo này ờ, vào đây phát gạo cho mọi người nữa mà. Xuống nước cái băng nước đi. Ây da. Thì uh, Giang với uh, anh Báo là uh, trưởng thôn ở đây thì uh, lên thì gặp gia đình thì không ở nhà đi làm nương ấy, mọi người đang làm nương ở đây này. Đấy, đây là vợ mà hôm mà mình có vào quay một cái đứa nhỏ mà 4 tuổi là gia đình đã bị mù bên mắt này này Mà không không không đã đi khám rồi nhưng mà lại khó là khó chữa Nên là hôm trước thì Giang có vào ấy thì được các cô là gửi cho một chút uh, tiền để mua sữa cho cháu Đấy thì hôm trước anh có vào ấy có nhận được cái sự giúp đỡ của các cô nhưng mà do là thứ nhất là anh có hỏi lại với lại mọi người nói là do cái mắt của cháu của em nói thì vì nó bẩm sinh ấy không đi chữa được ấy thì uh, có một hai cô ở bên uh, California với lại một chị ở bên uh, uh, ở bên Canada nó gửi nhưng mà hiện tại thì à, cái số tiền đấy thì anh lại đi ủng hộ gia đình khác các cô bảo vệ đấy thì có một cô thì bảo gửi cho gia đình vậy ừ. mới đi ấy vậy à vâng, Ô, à thế à? à hôm vào gia đình em thì đấy anh có uh, nhận được ờ, sự hỗ trợ nhưng mà do là kiểu cháu bé này mắt nó bẩm sinh ấy nó khó chữa một hôm mới có bác sĩ cũng gọi điện cho anh là không không không chữa được nên là các cô mà thôi thì ờ, đành chấp nhận vậy thì à, anh có lên gửi cho gia đình em nhá cho cho cu nhá là 500 nghìn mua sữa cho nó nhá ừ, đấy thì anh báo gửi em cái cho gia đình 500 nghìn lấy cửa ví của em thì à, gửi cho gia đình đứa cú này này nhá để bố mua sữa thôi nhá đấy ờ ừ. các bác à, có gửi cho ờ, ấy là tại vì mắt của cháu là nó bị ờ, ấy rồi mà bẩm sinh rất là khó chữa đấy đấy nhá đấy à, đấy pháo đưa cho nhá để mua sữa này mua quần áo này à, bố bố mua cho nhá vâng, ừ thế cảm ơn các bác không cảm ơn bác nhá nọ hả dạ. <laughs> thế là đấy là nương mình rộng lắm à không đây là hội nhà ngoại làm à hội nhà ngoại à à à cún này này lúc nãy bánh kẹo này không không gặp mấy đứa này rồi để ấy rồi để để khi khác không nữa vào phát gạo trong này nữa thì uh, mua bánh kẹo này cho các cháu nó ăn nhỉ ờ uh... anh lại chuẩn bị đi về à? ờ anh hiểu giờ về vì uh, giờ về nhất mai vào trong kia để làm cái nhà trong kia để xem vật liệu ấy ừ. mua làm nhà chú mẹ con ha cá đấy xem thế nào trong... ở ờ, ngoài kia thì em sẽ vào với lại là em giúp anh nhá ờ thì lấy em sẽ cho cái thôn của anh anh xem nếu là, là gia đình hết bao nhiêu thì điện cho em là em mua một tạ rưỡi gạo hai thùng mì tôm nếu mà cảm thấy nó đông ấy còn như này thì em em phải đi rất là nhiều thôn nữa mà chứ không phải một một thôn để phát riêng đấy thì cố cố gắng là anh à, tạo điều kiện giúp đỡ em nhé quá trình anh em mình gọi là làm việc nó tốt đấy đấy thế là mình cũng đi giúp bà con là mình cũng cảm ơn rồi đúng không đấy là thực sự là thấy bà con vui khỏe này là ok rồi không cần gì phải suy nghĩ ờ, nhiều nữa thì em cũng cảm ơn ờ, anh Táo rất là nhiều thì ờ, qua đây thì Giang cũng xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị cũng như là Mạnh Thường Quân hay mọi người đã xem cái video của Giang và chia sẻ cho Giang thì Giang xin kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây chúc quý cô bác anh chị tất cả mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống thôi em xin phép em về đây vào nhá để cái khác anh em mình vào rồi rồi rồi nhá thôi chào em nhá chào cả gia đình nhá hẹn à, quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo